Ờ, xin chào tất cả các bạn uh, Tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy Là bác sĩ chuyên khoa y học thể thao Hôm nay tôi xin uh, chia sẻ với uh, các bạn uh, Băng cổ chân Hỗ trợ uh, Băng cổ chân bảo vệ và hỗ trợ điều trị Trong những chấn thương uh, cổ chân Trong có thể là chấn thương trong thể thao uh, Chấn thương trong sinh hoạt Và đây uh, cụ thể hôm nay là có một khách hàng của tôi anh quý đã bị uh, chấn thương cái cổ chân này cũng ờ, sáu uh, 7 năm rồi nhỉ 7 năm rồi thì uh, qua tôi được xem phim cũng như là khám trực tiếp thì uh, anh cũng tương đối nặng nề đó là lý do tại sao mà hơn 7 năm rồi nó không khỏi ừ. anh đến với chúng tôi uh, để mong là là là, là sẽ được uh, phục hồi được phục hồi để có thể chơi bóng lại đúng không Ờ, thì cái cổ chân này của của bạn ấy nói sơ qua về cái ờ, tình hình cổ chân bạn ấy sau một cái ờ, trước là em bị lật cổ chân và dạ. à, cổ chân trong đá bóng và dạ. va chạm đá bóng à va chạm trong đá bóng thế sau rồi trong thì năm là cũng sưng to sưng to ấy. sưng to lắm ạ bao lâu sau thì em đi lại bình thường được cũng phải mất ba bốn năm mất ba bốn năm mới đi lại bình thường được dạ. rồi thì cho đến bây giờ thì em thấy thế nào bây giờ nó vẫn hơi đau khi mà đi đi lại bình thường ừ, đi lại bình thường vẫn hơi đau và đấy và bây giờ là em và vận động mạnh vận động được ừ. và muốn đau ống trở lại và đúng không thì uh, sơ bộ thì qua thăm khám thì uh, anh ấy có bị uh, đứt độ ba cái dây chằng xương trước dây chằng mắt gót hai dây chằng uh, uh, xương mắt sau thì uh, ngoài ra thì anh có bị uh, đụng dập và vỡ cái uh, cái cái, cái um, vòm chảy mát tổn thương uh, sụn khớp thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn cũng như là để uh, hướng dẫn uh, anh quý để về băng rồi là tập để tập hồi phục thể thao đây là kỹ kỹ thuật băng cơ thì chắc các bạn chơi thể thao chắc ờ, gặp thường xuyên rồi gặp thường xuyên rồi kỹ thuật băng cơ thì ở trong ờ, có rất nhiều những phương pháp băng cổ chân ờ, bằng cái băng cơ này nhưng mà trong cái trường hợp của bạn ấy thì cái dây chằng xên mắc trước và dây chằng mắc cót gần như là đứt hoàn toàn rồi độ ba rồi đứt hoàn toàn rồi cho nên là cái cuộn băng cơ này chỉ để làm việc để trong cái trường hợp để bảo vệ những cái nhóm gân đằng trước và đằng sau của chân mà thôi cuộn băng cơ để làm việc đó hoặc à, các bạn có những cái cuộn băng à, băng mút này băng đệm băng mút này để bảo vệ cho cái gân cũng giống như là bảo vệ cho da tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta mua cái cuộn băng này thì nó hơi khó cái thứ ba nữa cái thứ ba nữa là cái cuộn băng Ugo các bạn gặp thì rất nhiều rất nhiều chơi thể thao chắc chắn không ai là không biết cả các bạn có thể mua cái cuộn băng này nó có tính chất đàn hồi một chút nữa và cái băng cũng rất là dễ cổ chân nó cũng được tương đối dẻo cái thứ tư là đây là cái băng cứng còn băng cứng thì uh, tức là băng nó không có giãn ngày xưa thì chúng ta có cái băng Trung Quốc băng nó không có giãn để trong một số những trường hợp mà cổ chân rất là lỏng lẻo cổ chân rất là lỏng lẻo mà dây chẳng nó biết nhiều rồi thì bắt đầu ta phải dùng cái băng này để gia cố thêm bây giờ tôi bắt đầu à, đi vào hướng dẫn cụ thể trong trường hợp mà các bạn không có cái băng không có cái băng băng băng lót băng mút này thì các bạn dùng con này ban đầu là em vô chân đi này để bảo vệ cái nhóm gân đằng trước vì băng vào xong quá trình mình chạy á băng vào trong quá trình mình chạy thì à, cái băng nó sẽ nghiến vào và vùng cái gân này nó cứng nó sẽ bong cái da này ra thì đằng sau mình băng sẽ rất là khó và sẽ rất là đau đớn thậm chí nó có thể dẫn đến viêm gân băng cái vùng đằng trước đây là cố gắng băng nhẹ nhàng thử cho nó nhăn vì mỗi một lần nó nhăn thì nó sẽ tạo thành một cái rãnh dưới này là dính galaxin ăn bỏ dày đấy nếu như mà khi các bạn à, chỉ có cái băng này để băng lót mà thôi băng lót mà thôi thì bạn các bạn có thể băng luôn lên à, lên à, bằng cái băng dẻo này hoặc băng cứng này luôn ừ, tôi sẽ băng bằng cái băng mềm này trên cái trường hợp mà cũng bị à, cũng cũng rất là, là, là cổ chân nó lỏng lẻo à, dây chằng nó bị đứt nhiều thì chúng ta vẫn cứ gia cố thêm một cái à, băng cứng một vài đường băng cứng bên trong chúng tôi vẫn gọi là sơ bộ là xương xuống đầu làm cái chữ U giữ được cái con máu dây chằng làm cái số 8 đây gọi là xương thôi cho nên không cần nhiều như cái lần trước không cần là nhiều cái băng là một mình cái băng kia số 8 mình nhớ là sẽ có một cái một đến hai cái mình sau này đi lên nó sự cho dây chằng rất là tốt mình cứ luôn luôn để vuông chân này luôn luôn các bạn lưu ý là luôn luôn để vuông chân như thế này thì khi băng nó rất là đủ chặt và cái gân này nó đủ căng đến khi bạn chạy nó sẽ không bị tức cái gân đó nếu mà bạn thả lỏng cái chân như vừa rồi ấy thì cái băng khi mà bỏ ra thì băng nó sẽ bị trùng như thế này trùng như thế này đấy bạn vuông chân ở mức độ vừa phải không nên vuông quá với cái băng này thì bạn làm ba đường đây là những cái đường xương bên trong cho bằng cái này bên ngoài Nên đầu tiên các bạn để kéo theo hình số 8 Kéo theo hình số 8 Đặt lên này, kéo theo hình số 8 nó không nên mạnh quá, vừa phải thôi Để lượng lên trên này để cho phía bên đối diện Dưới này mắt cắm ngoài Lượn lên con cái còn lại đây là những cái trường hợp mà mà, mà rồi các bạn băng vòng trước khóa ở cái vòng này kêu như bạn đưa xuống dưới cái mắt cá này đây mắt cá lên vòng trên là khóa mức độ vừa phải nhiều bạn cũng hỏi tôi là sao nó phải băng lên cao như vậy thì nếu bạn không băng cao thì gần như nó không có cái giá trị để nó nó nó, nó, nó giữ Đấy, nhiều khi có thể chúng ta sẽ phải gia cố thêm một cái vòng bên dưới này nếu như cổ chân nó lỏng nhiều em vận động thế nào chắc nhiều hơn chắc chắc chắc lắm đúng không ừ, chắc đét băng một vòng như thế này nữa để khóa cái đằng này nhưng mà thường thì băng này băng co giãn rồi thì băng cũng được mà không băng cũng được trừ trường hợp cổ chân rất lỏng ok em check xem nào chắc rất chắc đúng không như là chân này dạ. em chỉ bửa ngang bửa dọc xem là nó thấy nó thế nào một đây ừ. ok gần như là chân thật Ừ. gần gần như là chân bình ờ, như là chưa chân đi. chưa như chưa có có có có, có, có cái cuộc tiến thường luôn không? Vậy. Vâng. Ừ. Đấy là hướng dẫn các bạn về ờ, cái cái băng của chân trong tập thể thao. Em thấy thế nào? chắc lắm không? Chắc anh. Vừa từ chạy bật rồi đúng không? Vâng vâng. Và cái này khi mà băng ờ, thậm chí có thể là với cái băng băng dẻo như thế này và với cái xương bên trong á, vâng. với cái, cái xương băng cứng bên trong á, vâng và khi băng nó dính, dính trực tiếp vào da này em cảm giác nó chắc hơn là cái cái băng như vừa rồi đúng không? Vâng, vâng. Băng vừa rồi vì là nó có cái lớp lót, nó có lớp lót thì cảm giác nó không dính vào da nó sẽ không chắc bằng cái này. Vâng. Đấy, nó nó sẽ không không chắc bằng cái này, đúng không? Vâng. Ừ. Em cảm thấy nó như chân bình thường ạ. Nó là như chân bình thường. Cảm giác như nó có có thể đá bóng được luôn đấy À? Vâng. Có khả năng là chạy vận động mạnh được luôn. Ừ. Đấy. Thì cái vấn đề là vì là một cái cục băng này thì nó hơi uh, uh, nó sẽ tương tương đối cao tiền cho nên là mà thực ra cái băng này mà dùng một lần đấy như chúng tôi thì uh, như chúng tôi ở đội tuyển quốc gia thì thường chỉ dùng một lần thôi à, tuy nhiên thì uh, với đá phủi hay là uh, hay là như anh em mình vẫn chơi phong trào ấy, thì uh, nếu mà để băng một cuộn băng thế này mất gần 100 nghìn một cuộn băng này thì thực sự mà nói thì uh, cũng không cần thiết mà cái băng này có thể tái sử dụng lại được tái sử dụng lại được thì các bạn có thể là dùng một cái chai đây tôi không có cái chai tôi có cái chai mình tôi có cái chai xịt lạnh thì tôi dùng để cuộn ngay các bạn cuộn lại còn lại những cái những cái những cái băng ngắn này các bạn cuộn nó lại con cuộn lại một cái chai còn vừa dài cuộn đến đâu á bóc đến đâu thì cuộn đến đó bóc đến đâu chúng ta cuộn đến đó nhẹ nhàng thôi kể cả các băng ngắn như này mình vẫn có thể tận dụng lại được đến 2 đến 3 lần tăng đến đâu mình quặn đến đó em đu chân này giúp anh rồi ok đấy mình băng đến đâu nhất là khi băng ở vùng da này bóng tách ra đây băng đến đâu quặn đó thì nó sẽ không bị nhăn không bị nhăn cái băng có thể một cuộn băng này thậm chí các bạn dùng có thể là dùng từ 3 đến 4 lần với băng cổ chân thì băng gối thì không thể nào nếu băng gối thì sẽ không tận dụng được lại nhưng băng cổ chân thậm chí một cuộn băng này các bạn dùng có thể ba bốn lần tùy nếu như mà nếu như mà trong cái um, khi uh, đá nếu mà trong lúc bạn chơi thể thao mà không bị uh, uh, nhất là trời mưa thì nó lầy nó bẩn rồi nó ướt thì mình phải bỏ băng thôi còn đâu là mình sẽ quấn mình tái sử dụng được lại đây là cách mình bóc đến đâu mình băng đến đó và ờ, mình quấn đến đó thì băng gần như là nó được phẳng như cũ thôi đấy mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái tái sử dụng lại cái băng này đấy, sau xuôi đấy, các bạn nhìn thấy rằng là nó rất là phẳng như cái bình thường và bây giờ thì tôi bóc cái này ra thôi bóc này để hướng dẫn bóc cái này cho bạn thì sẽ hướng dẫn là cứ cái nào mà dán sau thì bóc trước mà cái nào mà dán trước thì bóc sau cái băng cứng thì bây giờ thì nó cũng, cũng tốt rồi cũng không dính vào da như tuy nhiên là bóc kia bóc vào da thì uh, sát da thì bạn để sát cái tay mình vào sát cái mép bóc đến đâu nó để sát vào đó thì nó đỡ đau hơn nhàng đau em bình thường bình thường nó, nó không bị dính vào lông cái cách khi bóc thì bóc xuôi cái ờ, theo đường của lông đấy bóc ngược lên thì nó rất đau đấy, xuôi cái đường của lông đấy, khi bóc bằng cái này thì có vẻ đau rồi đó cái này bóc xuôi là nhẹ nhàng đây là lúc nó khô thôi chứ còn khi các bạn chơi xong ấy thì mồ hôi nó ra thì bóc nó cũng đơn giản hơn rất nhiều bóc cái băng rồi ok bằng miết sát cái da này thì nó sẽ không đau còn giật cái da như này sẽ rất đau đó cái này nó hơi không không đau ok rồi ok rồi bây giờ em thử ngoáy lại xem là giữa cái băng và không băng thì nó khác nhau nhiều lắm không khác nhiều lắm lỏng lắm khác ờ, rất lỏng đúng không à, nó khó bây giờ ok rồi cảm ơn quý rất nhiều ừ. à, bây giờ tiếp tục đi ừ, bây giờ là uh, mình uh, hướng dẫn là khi chúng, khi chúng ta nó quấn cái băng vào cái chai này chúng ta có thể dùng cái chai thì chúng ta cách uh, cách để tái sử dụng nó để bóc bóc bóc bóc ra từ từ bóc nhẹ nhàng bóc đừng để nó xoắn vào nhau nó dính vào nhau thì nó sẽ rất là khó chúng ta bóc ra rất là khó bắn nó ra thôi đấy một cuộn băng như này có thể làm gì nó rất là xinh. băng bây giờ nó tương đối tốt rồi còn bảo quản trong ờ, cái nhiệt độ phòng và nhiệt độ mát thì nó cũng đấy, nó kết ra đấy sau đó thì bạn có thể dán vào một tường các bác các bạn có thể là dán vào tường dán vào tường như này chứ không phải là kéo căng nữa đó dán vào tường để cho nó một đầu nó tự do mà mà băng xong rồi nó sẽ ướt ờ, bạn chơi thể thao xong nó sẽ ướt đấy thì bạn đây là hình thức bạn phơi băng và để một đầu nó tự do này để nó khô tự nhiên là tốt nhất bạn phơi trong nhà không phơi ra trời nắng chứ nếu mà bạn phơi ra trời nắng thì nó sẽ bị ờ, hỏng mất keo đấy bạn phơi ờ, trong nhà để khô tự nhiên bạn thả cái băng nó tự nhiên này tự do này, này. đấy cứ khoảng độ vài tiếng thì lần sau là, là nó sẽ khô và và cái băng nó sẽ bị được co rút lại nó vẫn còn cái sự đàn hồi nguyên như thế quý ạ vâng. đấy nó sẽ vẫn đàn hồi gần như là được cũng khoảng khoảng tám mươi phần trăm so băng cũ với một lần thứ hai lần thứ hai sử dụng thế sau khi mà nó đã khô sau khi nó đã khô thì các bạn chỉ cần à, nhẹ nhàng thôi như thế bác cụ lại cuốn lại vào cái chai nhưng cuốn thì cuốn nhẹ nhàng thôi đặt này mình chỉ là lăn băng không kéo kéo thì nó lại giãn ra mất khi nào à, khi mà coi như là băng đã khô băng đã khô mà và nó đã, đã đàn hồi lại tương tự là như cũ rồi các bạn lăn lại hoàn toàn là tự tự do này thôi thì ờ, cái độ đàn hồi của nó cũng phải giữ được nếu với băng lần thứ hai nó phải giữ được đến khoảng độ 80 phần trăm 80 phần trăm nó sẽ giảm dần cho những lần sau ok đấy ví dụ như thế đây là mình mới có phơi được có một tí thôi Ờ, được có mấy phút thôi nhưng mà đến khi này bây giờ nó vẫn còn giãn giãn được này đấy nó vẫn còn giãn em nhìn nó không đấy nó vẫn còn giãn như cũ đấy mới chỉ được một lúc thôi nếu bạn sơi phơi lâu lâu hơn chút nữa thì nó cũng được tương tự như cũ ok chào các bạn chúc các bạn luôn uh, mạnh khỏe và sự gì, xin chào